Sau trận chiến với cường gia thượng giới, Mao Cầu và Tiểu Hồng đều bị thương nghiêm trọng. Thạch Hậu vô cùng đau buồn, cũng may là vẫn còn linh thức. Thông qua linh thức, Thạch Hậu chứng kiến lại được toàn bộ trận chiến của hai người. Bây giờ vẫn còn cứu được, đám người Thạch Thôn nghe vậy liền vui mừng. Thạch Hậu lấy ra hoàng kim dịch của Thái Dương thần thụ cho Tiểu Hồng và Mao Cầu sử dụng. Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì trong vòng nửa năm có lẽ có thể hồi phục. Về phần những tên cường giả thượng giới còn lại, bọn họ đang ở một cái tế đàn bàn luận họ cũng biết đám người Dương Lý đã thất thủ, tất cả chỉ vì lòng tham. Không những không tiêu diệt được Thạch Hậu mà còn phải bỏ cái mạng của mình tại nơi đất khách quê người. Tiểu tử kia đâu phải lần đầu tiên đụng mặt cường địch thần hỏa đầu trước. Họ cho rằng cậu có thể sống đến bây giờ nhất định là có thủ đoạn âm thầm nào đó, bọn họ dự định sẽ tấn công vào bổ thiên cóc. Thạch Hậu chắc chắn sẽ không thể thấy chết mà không cứu được. Biết đầu chừng trong bộ thiên cóc đó lại giấu cơ duyên, rất nhanh tên kia cũng hành động, đối mặt với cao thủ bậc này, mọi người trong bộ thiền các còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị khống chế cứng lại một chỗ. Sau khi được cứu chữa, Tiêu Hồng và Mao Cầu cũng tỉnh lại. Lần này may mà mang theo cái dược đỉnh, vốn dĩ là định dùng để phòng ngự, không ngờ là uy lực tấn công của nó lại quá mạnh. Thạch Hồng nghe vậy liền yêu cầu bọn họ lấy cái đỉnh ra, cầu muốn cầm nó đi tiêu diệt mấy tên thần khác. Đáng tiếc là cái đỉnh đã biến mất rồi. Sau khi dùng đan hỏa đốt tên cầu thủ ngưng kim môn kia thành cho, thì vỏ ngoài của nó cũng bị nứt ra, hóa thành một chiếc cốt đỉnh trắng nõn, sau đó thì biến mất. Thạch hậu tiếc nuối, còn tưởng là đã tìm được pháp bảo để lật kẻo nữa chút. Lần này đúng là hết cách để đối phó rồi, xem ra chỉ còn cách là liều mạng thôi. Mao cầu cho rằng đó không phải là liều mạng mà là đi nộp mạng. Thạch Thanh Phong cũng khuyên ngăn. Thạch hậu trấn an bọn họ trước khi triệt đề giải quyết đám thần kia, thì sẽ không đi chịu chết đâu. Hơn nữa, cậu cũng có biện pháp gia tăng chiến lực trong khoảng thời gian ngắn. Cậu đòi lại Trần Quốc thần kích và thần linh pháp kiếm mà trước đó đã cho bọn họ mượn. Vậy nhưng ai nấy đều ngượng ngùng, giống như đã làm hỏng vậy. Lúc này Thạch Hạo nhận được tin tức, Bồ Thiên Các gặp nạn nên lập tức tới. Toàn bộ kiến trúc của Bồ Thiên Các đều trôi lơ lửng giống như môi trường không trọng lực. Đây là do ảnh hưởng của mô hình trọng lực. Tên có thực lực còn mạnh hơn đám người xương ly đang chờ sẵn là ngân dực, người của thiên quốc Thạch Hầu nghe vậy phẫn nộ thêm, bởi vì thiên quốc chính là kẻ đầu so làm huyết tế khiến ngàn vạn sinh linh mất mạng. Ngân Dực bày tỏ rõ ý định không quan tâm tới những sinh mạng nhỏ bé đó, thứ mà hắn quan tâm đến là cơ duyên, bảo vật mà thôi. Thạch Hạo sử dụng ra bảo thuật nhằm đối phó với tên kia. Tuy nhiên, ở bên trong trận vực của hắn ta, tốc độ của Thạch Hạo đã bị chậm hơn rất nhiều. Hắn vừa đánh tan bảo thuật vừa yêu cầu Thạch Hạo nói ra nơi cất chứa bảo vật. Chỉ mới giao thủ nhẹ một chiều, hắn liền nhận ra khoảng cách chênh lệch thực lực là rất lớn. Từ đó suy ra nguyên nhân cái chết của đám người xương lì là bị dẫn dụ vào trong một cái tuyệt cảnh nào đó. Còn lý do để truy đuổi thì hắn cũng đoán rằng trên ngôi thạch hậu có bầu vật, nếu không thì bọn họ sẽ không liều mạng phí công như vậy. Thạch hậu cũng bất ngờ, cậu mới chỉ né một kích thôi, vậy mà hắn ta lại có thể suy đoán ra mọi chuyện. Tên này không những mạnh mẽ mà tầm cờ cũng sâu như vậy, xem ra sử dụng cảm bẫy với hắn là không được rồi. Ngân Dực chủ động lao lên, Thạch Hạo buộc phải lấy ra áo giáp vô địch kim thân cùng kiếm của quỷ xa để đỡ đòn. Vậy nhưng thực lực có vẻ yếu hơn nên bị đẩy lùi. Tới đây thì Ngân Dực cũng hiểu ra mọi chuyện, hắn cũng không ngờ được hạ giới còn có bất diệt kim thân như vậy. Thảo nào tiêu tử này có thể dẫn ba tên đần dương ly kia vào tuyệt địa. Hắn tỏ ra tự tin vì thực lực của cậu bây giờ cho dù có mặc thêm chiến y thì cũng không thể nào chính diện chống lại thần được. Hắn ta thoát ẩn thoát hiện tấn công khiến Thạch Hạo phải lùi về sau. Thạch Hầu chủ động lao lên tấn công, cả hai đánh nhau kịch liệt. Hành động này trong mắt của Ngân Dực chính là ngu xuẩn. Hắn ta ngưng tụ lực lượng tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Thạch Hầu sử dụng dài chủ tước bảo thuật ngăn cản, tuy nhiên, chiêu thức tên kia thì triển lại có uy lực quá mạnh mẽ. Thạch Hạo bị đẩy lui về sau, Ngân Dực dường như cũng có liên quan tới quỷ xà. Bởi vì người ra tài giết chết lão là một vị cường giả của thiên quốc hắn. Thạch Hạo tức giận và cậu cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao bàn nãy kiếm gãy lại sinh ra phản ứng kịch liệt thì San là muốn báo thù. Thác Khao tuyên bố sẽ đánh với hắn một trận. Lời này vừa vặn đúng với ý đồ của Ngân Dực. Rất nhanh, hai người lại lao vào nhau chiến đấu kịch liệt. Ai ai cũng muốn lấy mạng đối thủ. Bản nãy gã ta tiết lộ câu chuyện năm xưa chỉ là vì muốn chọc giận Thạch Khẩu, ai ngờ cô lại bị mắc lừa quá nhanh. Bây giờ muốn rút lui thì đã không kịp nữa rồi, hắn ta tung ra sợi dây năng lượng bằng phù vần cuốn lấy vũ khí, rồi lan lên trên thân thể Thạch Khẩu, không chế cứng cậu ta lại, Cuối cùng là thi triển thuật sư hồn để lục lọi toàn bộ bí mật. Thạch Hạo bây giờ đã giống như cá nằm trên thớt. Đột nhiên vào ngày lúc này, thanh kiếm trên tay bất ngờ rung động, nó phóng ra một đòn cung kích đẩy lùi ngân rực. Bóng hình quỷ ra nhanh chóng xuất hiện, đây chỉ là một sợi chấp niệm, chỉ khi giải quyết được chấp niệm thì ông mới yên nghỉ được. Mà chấp niệm của ông còn tồn tại tới bây giờ chính là vì để chấm dứt ân oán với thiên quốc. Bây giờ cảm ứng được pháp lực của thiên quốc nên hóa thân ra lần cuối, Ông cảm thấy đáng tiếc, còn từng là siêu cấp cường giả nào đó. Thế nhưng đối thủ mà mình gặp lại là hạng tiểu bối như hắn ta. Ngân Dực vẫn tự tin, hôm nay hắn sẽ tiêu diệt sợi chấp niệm này. Hắn đánh ra một kích, quỷ gia cũng thu hồi kiếm tung ra một luồng kiếm khí đánh thẳng về phía Ngân Dực. Chỉ sau thua một chiều mà tên kia đã bị sắp mặt rồi, vậy nhưng hắn ta vẫn không muốn chịu thua, hắn dùng toàn lực điên cuồng công kích, quỷ gia thì đứng yên một chỗ tránh né. Tấn công không có hiệu quả, tên kia liền chơi bài đánh lạc hướng rồi bỏ chạy, vậy nhưng chạy đầu cho tắt nắng. Quỷ gia lập tức vung kiếm đánh tan khe hở truyền tống khiến cho hắn hết đường bỏ chạy. Giờ đã không còn đường lùi nữa, hắn ta đành phải liều mạng vẽ ra vô số phù văn, sau đó chiêu hồi ra một cái tế đàn bằng oán niệm của ngàn vạn sinh linh. Oán niệm ngừng tụ thành một thân ảnh khổng lồ cầm trường thương và nhanh chóng lao về phía quỷ gia. Quỷ gia đáp trả bằng cách vung kiếm tạo ra một vòng xoáy, Phong xoáy nhanh chóng thôn phệ và phân xài thân hình khổng lồ, sau đó lao về phía tế đàn, biến cái tế đàn thành cát bụi. Điều này làm cho Ngân Dực bị phản vệ. Trận chiến tới đây có kết quả, quỳ ra lần nữa vung kiếm tiễn hắn ta về châu tổ tiền. Video của mình cũng dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong các tập tiếp theo nhé!